Ây yo và xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với kênh Free Fire của tôi lại là tôi HR Kyraden anh em ơi Và trước khi bắt đầu video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của tôi một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn cũng đừng quên là lắp một cái chuông để kênh cập nhật video mới nhất từ kênh của tôi luôn nha Và ngoài ra thì mọi người cũng đừng quên là hãy theo dõi những trang mạng xã hội khác của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình nha mọi người ơi Hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với một video Free Fire rồi đây Và các bạn đã kêu bình bình luận bên dưới rất là nhiều luôn luôn đó chính là anh cai ơi cai ơi ôi vô solo dính go đi cai ơi nhưng mà anh em à anh em cũng biết là cái trình độ của tôi nó tới cỡ nào mà anh em tôi làm gì có thể gọi là chơi solo được với rô mọi người cho nên là hôm nay mình đã gọi là chiều theo ý muốn của anh em đó chính là gũ sigo vô đây nhưng mà tụi mình sẽ gọi là chơi một cái thử thách nó cũng à, khá là đặc biệt đó chính là thử thách mặc đồ đôi ghê không anh em ghê không đồ đôi nhưng mà không giống nhau ờ à, đúng rồi đồ đôi nhưng mà không giống nhau nha các bạn ơi đồ đôi không nhất thiết phải giống nhau anh em mà đồ đôi này chúng ta có thể gọi là mặc cùng màu tông sẹt tông thôi là cũng được đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo tại vì hôm bữa mình làm có một có làm một cái video đó chính là mặc đồ đôi màu hồng anh em cho nên là anh em bình luận bên dưới là anh ơi hãy mặc đồ đen đi màu đỏ đi màu xanh vàng các thứ đi nhưng mà nói chung là mấy màu đó là nó quá gọi là ta gọi nó quá là công nghiệp nên là hôm nay tôi sẽ gọi là mặc đồ đôi màu đen và chúng ta sẽ vô tự chiến để chơi nha anh em ơi um, tại vì là tôi solo không lại ro nên tôi vô tự chiến tôi chơi thôi nên mà chưa thôi nhưng mà đây không nói nhiều nữa <laughs> bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vô trận tự chiến thế nào let's go ok các bạn ơi bây giờ chúng ta đã vô tới trận gọi là à, free fire à nhập tôi định nói một cái từ gì đó nhưng mà tôi tôi quên mất anh em à, à thôi nói chung là nói cái từ đó là hơi, cũng hơi nhạy cảm thì các bạn ơi cho nên mình là cái ơi mình là cái ơi mình là cái ơi chơi luôn đây nè qua luôn anh ơi đây em qua đây em qua đây đấy ok anh em ơi Bây giờ tôi sẽ qua Ô oh, cái thằng trên đây Mày mày mày mày Quên mua súng này rồi Trời ơi À mày chơi bực khiên à À đừng mất chạy đây mày chơi bực khiên à À con lợn này dám chơi bực khiên các bạn ơi uh, Bực khiên Bực khiên Khoan dừng khoảng chừng là hai giây Khiên nè Ây da Cái gì vậy Sao ba thằng ở đây luôn đẹp rồi Có em rồi Rồi xong đi luôn Ở đây có người bên Có người bên cũng có người bên Cũng có người Ôi rồi ôi, đồng đội mình cũng đi luôn rồi Vâng, chúng ta có thể thấy là Mr. Zero đang gọi là rất là căng thẳng các bạn Đang gọi là quan sát Đấy, mọi người nhìn đi uhm, Đang quan sát, đang quan ờ. sát, đang quan sát Anh đang ca một thằng ở đây, nó chuẩn bị nhảy xuống này. Đấy, à, đang ca mà đấy, ok À, thấy rồi, thấy Ôi, chứ mặt, ô Rồi Oh shit, oh, shit. ơi Rồi xong đồng đội Triple kill Tại vì có ba thằng nó quay em luôn anh à ba thằng nó quay bạn. chung bạn ok bạn đi chung luôn nha ôi nhưng mà nói làm sao em ơi trận này thua thì thua nhưng mà chúng ta vẫn có tiền để chúng ta mua súng nha mọi người hên quá vẫn có tiền mua súng mình tưởng nó là không có tiền luôn thì lúc đó mới đồ hết anh em à ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chung với sigo nha các bạn ơi đi chung thế nào ờ đừng đi chung tao để tao đang cầm lượt ok ai là tao hết sọt trong đây à có tiền đâu mua cái gì kỳ vậy ủa sao kỳ vậy ta ủa em được tới một ngàn mấy tiền luôn rồi không bè cánh trái bè cánh trái ngàn mấy tiền mà tao không có đủ mua súng uh, sấy của tao ok ok ok hên quá bạn ơi mình chắc mình cánh trái bắn... rồi bánh trái rồi cánh trái cánh trái đây, đây, đây, đây. qua đây qua đây qua đây cánh trái Trời kia này nó đi cánh phải hết rồi ok bây giờ mình sẽ đi cùng với siro đây nha ui đồng đội ơi đèo đèo tôi thấy có một thằng bắn người nè anh bạn à <laughs> anh bạn đâu rồi hồi máu hả anh bạn anh bạn à đừng có hai máu nữa ui bồ mình chết hai lần luôn rồi men ui trời các bạn ơi bồ bồ của mình chết hai lần à đây đây đây mình thấy nè đầu đấy oh my god bên đây coi bên đây coi ơ từ từ từ từ thêm một đằng thêm một đằng luôn rồi bên đây yếu đằng bên đây yếu nè ra bắn luôn ra bắn luôn đồ đen đồ đen đây đây đây đây hồi máu đây này hồi máu bắn luôn nó yếu lên nó yếu lên đúng rồi hay lắm ừ đúng rồi hay quá chạy vô cái ơi chạy vô chạy vô chạy vô chạy vô còn thằng nữa đúng không đúng rồi còn thằng nữa còn thằng nữa thôi còn thằng nữa thôi còn thằng nữa thôi đúng rồi nó trong đó đó hay em ơi một ba luôn em ơi trời ơi cần tim anh em ơi quá đỉnh ôi như một mình cai làm bốn mạng gì vậy ờ như dưới bốn mạng thiệt luôn hay sao á ừ mình cai làm bốn mạng này rồi quá trời ơi hay quá anh em ơi tôi lên trình mà anh em anh em cứ bảo tôi chơi gà nhưng mà anh em đâu biết là tôi đã cực cực khổ gọi là luyện tập tới cả đào đâu lên trình rồi đấy các bạn thấy không tôi là tôi là chỉ là tôi không muốn thể hiện thôi anh em một khi đã thể hiện là phải tới như thế nó phải chết như thế đây. ok chơi luôn ra luôn ra luôn ra luôn nhé các bạn ơi đây nha ok mình thấy có người rồi này cánh phải đông nha cánh phải đông nha ok đi bên cánh phải khá là đông này à thấy một thanh niên rồi Đứng yên à Trời đứng yên à Đâu thằng nào ra đây Một đứa Ok ok mình thấy hai thằng luôn các bạn ơi Ok mình nóc được một đứa rồi Đùa Đùa với Cujon à Không biết Cujon nó lên trình à Bờ đấy luôn cay bờ đấy luôn cay Chạy thẳng qua chạy thẳng qua chạy thẳng qua Ok ok ok ok ok Anh bạn à đánh bạn à ui rồi em giết hai thằng luôn rồi rồi ấy à ở đâu với mày ủa dạ em biết không <laughs> còn hàng nữa còn hàng nữa anh nghĩ là trong nhà kho tầng trên ok ở à, nhà nhà à, nó bên ngoài hay quá bro ơi hay quá bro ơi quá Được đỉnh luôn quá đỉnh quá đỉnh Ê, lại là em kìa Iron giờ lên thần rồi đấy anh em thấy chưa anh em cứ chê tôi chê dở làm gì bây giờ tôi bắn pro như thế mà ok trận này là bây giờ mình sẽ chơi shotgun nha các bạn ơi đã thấy bây giờ mình sẽ chơi shotgun nha hồi nãy là tôi đã chơi mà bên gì anh phải tin em chứ đừng ai không tin em phải tin em chứ em không biết em là đỉnh cao hết sọt uh, ờ, chùm uh, ờ, gọi là shotgun m một tám tám bảy hả không tao không tin đừng ok các bạn ơi rô không tin thì bây giờ mình sẽ thể hiện cho rô thấy cái trình độ gọi là ui tôi tôi thấy có một thằng ở trên nhà nè anh em ơi Anh trai, anh trai, anh trai, anh trai đâu tôi đã bẻ anh trai với trên nhà hết rồi ok tôi sẽ đi qua đây nha lên nhà đi cây lên nhà đi lên nhà đi để tao đây tao tao tao tao Ây da trời ơi mày lại cầm sân cơ. Trời ơi tôi cầm sân cơ tôi sấy mọi người Ui bò mình toan rồi bò mình qua kia toan rồi Ok Ui bậc khiên luôn các bạn ơi Tụi nó bậc khiên luôn Đấy hỏi máu lại phát Rồi anh đang lơi lào Đây anh đang đây Ui bồ mình qua kia chơi luôn anh em ạ à. Vãi nồi thật Được của nó đấy Qua qua qua qua qua, qua, qua. Ok ok ok qua luôn Ok chắc chắn ở trên nhà nè anh em Anh bạn à mỉa ơi. trời ơi ui đỉnh thật sự anh em à ui à, nhưng mà chẳng tiếng bài ơi ui rồi thấy chưa tôi chơi sật gân được mà anh em trời anh em cứ khinh thường nữa hoài tôi là tôi chơi sật gân được nha đấy ok trận cuối để chiến thắng nha mọi người ơi trận cuối để chiến thắng trận cuối để chiến thắng đây ok làm mình... thắng luôn cay làm thắng luôn cay được có nói lên này mình nghĩ là trận này mình sẽ chơi mb 40 nha các bạn chơi mb 40 trăm chín vậy rồi chơi bơm á đúng rồi tao chơi bơm căng hẳn gì trai có bơm bơm bơm bơm bơm ra lỡ hết mua được luôn rồi Ôi à đấy à đây mua được mua được mua được nhưng mà mua được có con trái rồi trái được rồi đây trận này tôi chơi mb 40 cho anh em coi nè qua th tôi sẽ qua thẳng nhà của tôi nó luôn nha à. một đứa ấy da bạn à Trời ơi Ô oh Trời ơi Anh bạn kế bên mình cũng bị nóc luôn rồi Anh bạn à Oh my god Ok chúng ta hãy cùng nhau coi Coi sự thể hiện của Siro nè Hay quá rồi Ngon Bây giờ Quá là đỉnh luôn Điện đi điện điện điện Ôi. Cai ngầu liền, cai vip liền ui tôi vip thật sự anh em ơi Tôi giết tới 8 mạng luôn anh em ơi Đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh Đây nha Ê, em lên được phạt một rồi rồi <laughs> Lên được phạt một Ok, Kyron giết uh, ờ, 8 kill Nhưng mà thật ra là sát thương của Euro uh, ờ, lớn uh, Cao hơn mình các bạn à